tay cái sông bài <laughs> Thank you very much. Cheers. No problem. Thanks, sir. Ra đường than quá ngon. nhìn là mê. Ăn mát mà medium anh chịu bây giờ mình ăn lên xíu nữa mình mặc ăn lên xíu nữa tụi mình đang à, cắm trại ở phía đằng kia kìa đó là cái chỗ tụi mình cắm trại thì à, bên này á, là sáng hôm nay là có một nhóm đêm qua cắm trại ở đây à, một đêm thôi xong à, người ta di chuyển xin chào các bạn mình là Yos và vợ mình là Key tụi mình là Yo and Key Y and K Avenger Đến với channel của tụi mình các bạn sẽ được trải nghiệm ngắm nhìn những chuyến đi chơi những hành trình đi cắm trại ở những địa điểm đẹp nhất ở Úc Xin mời các bạn hãy đón xem Xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với and YNK Adventure Thì hôm nay tụi mình đã tổ chức kỳ event thứ hai Thì uh, đợt này là mình tổ chức là có khoảng uh, hơn uh, chắc là khoảng 35 người á là tham gia thì hôm nay á là có vợ chồng mình tới trước rồi uh, em của mình rồi thêm mấy anh em nữa nhưng mà chủ yếu á là ngày mai là sẽ tới rất là đông và một vài người là sẽ tới ngày thứ bảy nữa cho nên đợt này mình đi ừ, tụi mình rất là hào hức luôn gặp gỡ um, có một số anh chị em là đã gặp gỡ vào cái lần đầu tiên uh, camping cùng với quay anh cây đợt một rồi uh, gặp gỡ vài anh em mới nữa đó rất là hào hức là hôm nay là long weekend là được nghỉ từ thứ năm này thứ sáu thứ bảy chủ nhật 4 ngày luôn đó mà hôm nay là thứ tư mình đi làm về cho nên mình chạy thẳng lên đây sớm để mà kiểm chỗ cắm trại cho mọi người luôn tuần trước á, là mình có đi khảo sát cái khu này thôi tại vì uh, cái chỗ mà mình cắm trại ở bên kia á, là nước là bị ngập là bị bị bịt đường này không đi được đấy thì uh, mình thấy về cho nên là tuần trước mình có đi khảo sát thì mình có làm một cái video về cái, cái chuyến đi đấy một ngày đẹp trời đi à, xem à, địa điểm cắm trại cho mọi người thì cuối cùng đã bị sụp hố không ngờ tới luôn rồi giờ không biết sao mà đi về đây trời mưa này chứ thì ở nơi cái địa điểm này á là nó có một cái mặt hồ ở phía trước cái này á, là giống như kiểu nó là một cái à, dòng sông nhưng mà kiểu nó bị cạn á thì nó thành một cái hồ vậy thôi lúc nào mưa mà nước nó dâng lên á thì nước ngoài dòng sông nó bị trôi vào đây đó thì mình không biết chỗ này nó có cá hay không nhưng mà kể tại vì nước dâng lên thì mình nghĩ là cá nó cũng sẽ bơi vào trong cái hồ này xong rồi bình thường nó sẽ ở lại trong này đó thì uh, cái hên xui nhưng mà căn căn bản này cái chỗ quan trọng á là cái bãi đất này này đó sau lưng mình á là là mình tính cho cỡ khoảng hơn 30 người cắm trại ở đây là vô tư rồi củi kiệt xung quanh ở chỗ này rất là dễ kiếm luôn đó thì mình rất là vui thì bây giờ mình tới đây á, là bây giờ cỡ khoảng 6 giờ rồi à, trời khá tối thì bây giờ mình sẽ tranh thủ setup để mà con đi cắt cùi nữa để chuẩn nữa anh em lên là có cùi để đột để sửa ấm tụi mình mới chuyển sang sai cái leo swag này á thì à, tụi mình sẽ phải pack ờ, lên trên cái chân này đó tại vì à, nó rất là bự tại vì ừ. trong này á là có nêm này có chăn có gối là tụi mình phải ở trong cả cái túi bự này luôn rồi để trên tay cái túi này, túi chống nước nhá cho nên nó rất là tiện thì bây giờ khi setup á thì mình sẽ tháo ờ, cái strap này ra xong rồi hạ xuống để mà mình quay mình setup lại cho mọi người xem nhá cái này là mình uh, mua mấy cái sợi uh, strap ở uh, Bắn Ninh để à, buộc cho nó tiến nó nhanh mà nó chắc nữa cái này là do mình à, buộc nó ở dưới cái thang nữa cho nên mình xài à, ba sợi dây chứ còn không là mình chỉ cần một sợi như thế này thôi là giữ được cái lêu rồi rất là chắc luôn là kỳ squat của tụi mình này thì các bạn á nếu mà làm chưa quen á mà muốn hạ từ trên chân này à, đi xuống dưới này á là nên có hai người nhá đỡ hai bên cho nó khỏe đó lúc này mình vừa tới nơi cái chỗ cắm trại này á là lúc trời còn sáng mà mới set up xong cả cái lều cái là bây giờ trời tối hù luôn trời tối cực kỳ nhanh luôn cho nên thường đi cắm trại á là mình sẽ nhầm là um, tới trẻ là những cái đèn mà đối đầu này rồi đèn chiếu sáng xung quanh này là mình sẽ để một cái chỗ mà rất là dễ access à, thì cái đó là một cái tip của mình um, dành cho các bạn là đèn đối đầu với là đèn chiếu sáng là rất là quan trọng khi đi cầm trai nhá các bạn để để dễ access thì à, lúc xe gặp bị sự cố gì hay là à, tới chỗ cắm trại bị tối các bạn lấy ra rất, rất là nhanh luôn đó thì bây giờ mình sẽ đắp xong cả kỳ swag của mình rồi bây giờ mình sẽ quay lại cho mọi người xem nhá đây là cái đêm nay á là đêm à, queen size là cho hai vợ chồng mình ngủ đây một túp lều tranh <laughs> hai cái tím vàng <laughs> và hôm nay á tụi mình có để lên cả cái cái cái à, giường xếp nữa đó thì đây đây là cái cái mình muốn nói này sáng dậy là mình đi đá mình thẳng chân như thế này mặc dây ở đây đó rồi buổi tối á mình có thể giấu dây ở dưới này cho nó khỏi bị ướt đó chưa rất là thoải mái luôn nha mọi người rồi bây giờ mình tháo dây mình thử nằm cho mọi người xem nhá đây đó như bình thường tháo ra như vậy xong cái năm cái ôi chào ơi nó đà mà nó êm xong cái đang ngủ dậy rồi sáng mai dậy đó dậy mở liêu ra xong cái thẳng chân xuống như thế này lấy dây lên dưới được một cái là nó không bị uh, cái chân nó phải không khó ở, ở ngoài như thế này đấy rất là khó chịu luôn rồi bây giờ để mình đi uh, tranh thủ đi cắt củi để uh, set up um, là lửa để tối nay mọi người tới là mọi người sưởi ấm luôn Tụi mình à, vừa tới lúc này thì setup xong rồi này Rồi à, bên này có anh Quang Anh đã lên tới nơi Và đã setup xong luôn Đó Thì à, đây là kỳ sweat của mình Mình đã trăng bạt rồi này Đó cho nên là tối nay có mưa là không sợ nhá Đây Còn bên này là squat của anh Quang Rồi bây giờ đang đợi mọi người tới nữa là đốt lửa nói sai rồi. À. Bây giờ tới tiết mục uh, văn nghệ khi đi cắm trại Kế bên cái lò lửa Đi cắm trại là chỉ cần như thế này thôi Xin chào mọi người, thì sáng nay là tụi mình mới thức dậy này Hôm qua mới tới set up thì uh, trời nó cũng có mưa chút xíu Nhưng mà sáng nay dậy là trời nắng đẹp lắm Đây, thì bây giờ mình sẽ quay cho mọi người xem sơ sơ cái khu xe đắp của tụi mình là hôm qua chỉ có ba nhà thôi mình với em mình này rồi à, ở trên kia có anh Quang nữa hôm nay á, là mọi người sẽ tới nhiều hơn này à, à, chuyến đi này à, dự kiến chắc cỡ khoảng là hơn 30 người 30 tới 35 tuy tại vì um, có những gia đình bận đi làm á thì sẽ không đi được cho nên mình chưa biết cái số chính xác đấy đây là lều của mấy em mình để ở đây Em ờ, mình đợt này thì ở ờ, Leo, còn mình đợt này thì ở thử ờ, Swag. Đó, đây là setup của tụi mình. Rồi còn cái chỗ mái này á là mình lắp lên để cho mọi người vào đây ăn nhậu nếu mà mà bị trời mưa. Đó. Còn bên kia là setup của anh Quang. Đấy. Thời tiết hôm nay là quá đẹp luôn. Sáng sớm em mình dậy chuẩn bị cho đồ ăn sáng này. Có hành thành ngon chưa? Đó. Này là hành thành Ba Linh nha cả mi luôn này ừ. đỉnh cao xin chân thành cảm ơn quang cảnh đợt này à, tụi mình đi cắm trại này à, trước mặt có một cái hồ này mình gọi là cái hồ chứ không phải là cái sóng nhá tại chỗ này lúc à, mưa là lớn á được dâng lên là ngập ở cái chỗ này đấy Thời tiết hôm nay quá đẹp luôn Đi cầm trại chuyến này là quá hợp lý Chút nữa mấy anh chị em khác lên nữa là vui nữa Chili. buổi sáng ăn thế này là quá chất lượng luôn thì mình ăn thử thử xem nhá thơm ngon quá quá đỉnh xin mời cả nhà nhá tới mình ăn sáng đây đây xe đắp của anh Mark đây <laughs> Vừa mới tới Đầu hôm nay anh Mark kéo cái gì đi uh, hợp lý với anh? À, cái này thường thường mình chở củi, cái này nọ gì thôi Dạ Làm ra đình thì Nhưng mà bữa nay mà hai vợ chồng có thời gian Dạ, bận quá Bận quá xong đi. vô tình kéo này với lại con chó đó Dạ đúng rồi, cho chửi cho nó Dạ Dạ Nó khỏe với gọi sắp xếp ha Hello chị <laughs> thường thường mà giờ à, set up lâu lắm dạ đồng rồi đồ lên xe ừ, lâu lắm dạ mình không có thời gian làm những cái nhặt dạ đồng rồi mà may là mình có con có cái lều ở trên xe là nó đỡ đô thôi đó Đừng nào mà đi xa á dạ thì ờ, mới thích là vậy thôi dạ xe, thôi. dạ ok anh dạ. dạ ok rồi bây giờ anh cứ xe tấp xong chuột qua ngồi chơi về bọn em rồi dạ <laughs> bây giờ à, mọi người tới gần đùi này đó thâu nguyên cái bài này luôn đây đây bên này cũng là anh em của team mình mới tới mới setup luôn đó, hai xe ở bên này bạn mình đầu kia đang đi tới này kìa Đấy, hôm nay là tới đông lắm á đợt này đi là có 3 xe có rooftop tent ờ, rất là tiện setup rất là nhanh các bên này là xe leo về size swag đây tụi mình đi cắm trại đóng á thì à, có nhiều gia đình nhiều như mình sẽ mang theo chó à, mà đặc biệt là những cái con chó bự như thế này này thì à, phải xích lại để giới thiệu đó là khi mà tụi nó quen nhau rồi á là không sao cả đó. đây thấy chưa hai con này là được giới thiệu từ trước rồi nhưng mà vẫn nghịch Cho nên nếu mà không xích lại như thế này mà lỡ nó chưa quen á là là sẽ cắn nhau đó thì cái này cũng là một cái tip cho mọi người đấy bây giờ là hơi quen quen này là thả dây ra này đấy cái khoảng 50 phút giới thiệu như thế này là ok Good boy. Good girl, Lala. You remember going in the river, now you learn. Đấy, như vậy là quen nhau rồi đấy. Mình ờ, có hai cái thùng gì đây anh Mark? Chiến với lại à, Linh copy mình làm à. Dạ <laughs> Hai thùng bia quả đẹp hả? Không, lò đốt củi thôi Dạ cái này Dạ Ông ơi Ở trên này thì cái miệng cũng giống như yên của Linh giống Dạ yeah. <laughs> Cái này Dạ Cái này là mình làm thêm Wow. Đó mình Bỏ cái này lên Dạ thì, à, Nó bít lại mấy cái chỗ này Dạ Đấy Thì cắt cái này mình cắt lũng luôn hai hai hai bên hai bên luôn dạ với đít với trên miệng luôn dạ mình để trồng lên rồi để trồng lên đó khi mình đốt củi á dạ cao lên trên này luôn dạ xong rồi á chừng nào mình lấy than dưới này thôi á dạ ở việt nam mình có chuột nước luôn dạ. <laughs> có con thì mình mình nước mình treo đây dạ ừ. rồi à, đậy cái này lại còn không mà tối lại mình ví dụ mình có cái on này giống vậy á muốn kéo cái lò sát vào trong đó có cái chim bi. dạ bữa nào mà gió quá mình đông người á Ờ, đông người thì mình ngồi xung quanh nó khỏi bị khói dạ cái này ờ, mình mới làm tạm thời thôi chừng nào mà được xong á yep. Dạ. rồi mình mới ờ, mới hàng luôn Dạ. còn này mình nắp ốc thôi dạ. yeah. rồi thêm cái ống khói nữa ống khói Dùng mà đông người á dạ nếu mà đông người mình ngồi xung quanh vậy á thì mình có bị khói mình bỏ củi đầy ở trong dạ yeah. hợp lý rồi hai cái này làm sao mình lóc lại với nhau được ấy Tại cái này thì trên về cái dưới. vậy thôi, mai mốt mình làm cái kia mình lấy lại nó cũng ba lần lắm. Yep, yep, yep. Là giờ mình chỉ cần một cái để sẽ cứu hai cái lại với nhau nữa là ok. Yep. Quá hợp lý luôn. Mình mình mới bắt ốc mình tạm thời. Yeah mình cũng bắt tạm thời thôi yeah. Mà mai là mốt mốt làm cái clam cái trăm đó làm cái clam giống như cái lêu ấy dạ yeah. cái ấy thôi xoay ra có cái móc nó dạ yeah, đúng rồi dạ dạ dạ mà cái này á, là mai mốt mình phải uh, mua thêm một cái trom nữa dạ rồi mình cắt ra dạ mình cắt ra mình bỏ ví dụ cắt giống y vậy mà size nó lớn luôn Thấy không giống y cái cửa vậy mà size nó lớn hơn dạ. mình làm vô mình hàng vô thì nó bít luôn dạ đúng rồi dạ, dạ. nước chuột nó mới chết luôn <laughs> dạ, rồi cái này á cái này á là phải stainless steel mình mình có hàng sắt à hàng được hàng cái miếng vô này làm cái handle và có giống như mấy cái oven Wow. Yeah. Yeah. Nha em còn làm ơi. Rồi em mới bảo cái con thỏ nó vừa đó. cái trom ở trên á, cái cái cục ở trên này á mình sẽ cắt ra. Dạ. Cắt lớn như này. Cắt lớn vậy, còn cái mà mình mua thêm cái trăm nữa mình cũng làm cái cửa. Dạ. bự hơn. Dạ. Mình đóng lại cái kính luôn. Thì ở trong đó mình có thể bỏ mấy cái gì. Dạ. Yeah làm uh, hun khói hun khói fire pizza oven yeah, à, hun khói đó dạ dạ thì cái cái vòng tròn uh, cái vòng tròn ở giữa lúc này anh làm là đi đặt người ta làm hay sao ấy không cái đó mình uh, cắt từ cái gì biết cái class oven không dạ không cái lò nướng à cái lò nướng lò nướng bằng, bằng, bằng điện á à là nó vừa sai à nó có <laughs> có cái loại á dạ. có tension dạ. tension siêu mỏng đó đó Ồ, dạ. nó làm cho cái, cái, cái, cái lò ở trên nó xuống á dạ, dạ. nó cao lên dạ. để mà đỡ cháy thịt hay gì đó uhm. cái lò mình nó hư đi Ồ, dạ. quá hợp lý luôn ok cảm ơn anh là tối nay là, bữa là bên chiến nói nhìn ờ, em cũng mắt thôi tối nay có thể là cũng là cay lò mắt nữa <laughs> dạ, đúng rồi ừ, quá bình mà mình mình làm vậy á mình bỏ củi vô nhiều á cháy lâu nữa dạ đúng rồi cháy lâu hơn là mình để còn mà mình muốn mà chơi mà có lửa luôn á thì lấy bớt ra cát dạ còn đúng rồi dạ ok thank you anh quen không quen em chà. nói à chà cái phanh nhỏ đây em bự luôn á <laughs> dạ. secret secret bí kíp bí kíp bí <laughs> giờ đã kiếm được bí kíp Chiến nhìn cái mặt là thấy ghiền ghiền đấy Không, mặt này là hơi tiếc tiếc rồi đó Công nghệ này đi xa quá rồi Mình treo, ờ, mình treo, ờ, mình treo cái gì ở đây là thành ờ, là giống như heo, heo quay vậy đó Heo nướng lưu, heo nướng lưu Chuồng nướng lưu à, Mình bắt cò ấy, mình, mình, mình nướng lưu à. Mình treo nó lên Cái này là nướng con Cái đó là Cái này là nướng con nhưng mà Có thang ít dưa dưới thôi mình đóng lại bít luôn cái trên này luôn bít cái nó cửa dưới luôn yeah. Dạ, yeah. Dạ. ít than thôi rồi khi mà nó xong rồi là nó sẽ bảo đảm mình rút xương ra ví dụ thế đây quay cho cái mặt thầy kiên kiên này tối <laughs> này phải chết tối này phải chết chắc nó bước rồi <laughs> anh Mark đi chuyển này à, có thêm cả kỳ swag cho chó nữa hả? Dạ, Đúng rồi, quá hợp lý luôn. Loài này nhìn cái vải nó cũng dai quá anh hả? Ờ, dai, dai 4 là dai Dạ Ừ Mà cái frame này nhìn nó chắc chắn ghê Setup nó cũng nhánh hay ờ, Dạ à. <laughs> Trong này là chỗ là bao rộng luôn hả? <laughs> dạ trời có cửa sổ hai bên luôn dạ. <laughs> làm như người anh thiếu gì là có đóng xuống dưới đất luôn chắc chắn luôn ai mà có đi ờ, cầm trai mà muốn mang chó đi là có cái này là hợp lý ha Đúng rồi Dạ Ấm cúng luôn Yeah dạ. <laughs> Lên đâu cho đi bụi <laughs> Dạy nó làm dày mà Dạ Dày ờ, so với nhiều lều nó rất là dày Trên phiêu Yeah dạ, cái này là chất lượng luôn á Cái này là mình mua bao nhiêu hả anh? à, giá có nói là hình như là 200 nhưng mà nó đang special á dạ còn trăm rưỡi ồ quả tốt luôn ha ở <laughs> ờ, trước đó nó có cái quán ngắn đấy để làm gì nữa ấy chợ ón ninh ơi chắc chợ cái ón ninh hả yeah. trời ơi <laughs> bay ở trong là dạ. nước không Dạ trồng được luôn. Dạ. Mua là thêm cái nệm thôi. Dạ, anh uh, có cái nệm luôn không? Có, có. Đỉnh. mà mình uh, order cái nệm uh, dài hơn. Ồ oh, dạ. Nên mình chạy vô khai mạc. À, Ở quất cái này, dạ. dạ, cái này là vẫn êm rồi. Về thôi. Dạ. Cho vào. Mà cái vải bố này à, tụi nó thích này. Cái này nó mình muốn là mình đi cắm trại mình muốn là đúng rồi đúng rồi là, là tiện, dạ cái này mình phải giặt cực xối, dạ đúng rồi đúng rồi yep. cái này ờ, thì nó rất là rẻ mua mình cho nó xài tạm tạm tạm đúng rồi dạ không em em thích cái này á hợp lý á đấy nhất là những ai mà ở trên ờ, rooftop ten như anh chị có cái này ở dưới là quá hợp lý luôn yeah quá hay <laughs> đấy bị cắm trại mỗi lần là học hỏi nhiều thứ <laughs> đây <laughs> lấy thăm đi lấy hai chục phần trăm dạ cái túi của nó rất là nhỏ gọn hả dạ dạ ok đây xin giới thiệu với mọi người đây là cái bữa ăn chiều của tụi mình là có bún thang này đây quay lại cho mọi người xem bún thang vợ mình đã làm sẵn ở nhà chỉ đem lên đây à, luộc lại bún thôi rồi đây là cái nồi nước dùng đó giờ chuẩn bị mục nước vào đây là sẵn sàng Rồi bây giờ vợ mình sẽ múc ngược này, nước dùng này. Đi cầm trai là gì có thư giãn với là ăn uống như thế này là tuyệt vời rồi. Ừ. Qua trời qua đất luôn Chuẩn bị nhìn là phức tạp một tí nhưng mà Đi ăn là ngon là cũng thích Cái tô à, bún thang vừa mình mới nấu xong này Nhìn là rất là hấp dẫn luôn Rồi bây giờ để mình ăn thử nhá Quá chất lượng luôn á Uhm. Quá ngon Để thử mình được một lim luôn Thì um, bún tháng này á, ăn là kiểu là thanh cảnh á Nó rất là ngon Rồi, mình xin mời mọi người nhá Đây là bữa ăn uh, chiều của tụi mình <laughs> Xin mời cả nhà